giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Giờ tôi chẳng cần mua bồ giặt kém nước xả vải nữa. Rồi chào hai em, ngồi xuống đi cưng. Rồi bây giờ mời hai bạn nữ. Wow. Rồi, tất cả đã vào vị trí của mình rồi. Bây giờ chị Tường sẽ mời à, chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu đỏ hãy giới thiệu trước nha em tên là gì dạ em chào chương trình chào hai chị ec chào hai bạn gái kế bên chào khán giả trong trường quay em xin giới thiệu em là nguyễn tuấn anh năm nay em 34 tuổi em đến từ nam định hiện đang làm vâng tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì em nói làm gì? Em làm, làm bên quản lý cơ điện. À làm điện quản lý cơ ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. À, ờ, đang hơi hồi hộp ha. Hít thở sâu vô. <laughs> Rồi à, là em sinh năm 87 hả cơ? Dạ vâng em sinh năm 87 ạ. Wow, trời nhưng mà nhìn trẻ ghê. Rồi bây giờ các bạn nữ uh, ghế màu đỏ nè em hãy tự giới thiệu về mình đi dạ em uh, xin chào ờ, anh uh, và em xin chào chị uh, chị Cát Tường em tên là Vũ Thu Hương và năm nay em sinh năm là một chín hai và quê em ở Quảng Ngãi uh, công việc hiện tại của em là streamer game và kinh doanh và uh, em cũng có là leader và agency wow. cho những cái thương hiệu nổi tiếng em ở đây ở ở, ở đâu dạ em ở bên quận tư ạ ở quận tư dạ, là vâng. hiện giờ là em ở với gia đình hay là dạ, đã không Dạ em ở một mình ạ à. Hiện tại thì gia đình em ở Quảng Ngãi Ba mẹ em đều ở Quảng Ngãi hết Và em đang ở trong đây một mình uh Chào chàng trai cái màu xanh Em giới dạ. thiệu Đã. đi Em tên gì? Em chào chị Cát Tường Em à, chào anh Hướng Đạt Chào hai bạn nữ bên kia Và chào uh toàn bộ khán giả Chào em um, Em xin tự giới thiệu Em tên là Dương Em à, năm nay 31 tuổi Em uh, quê Hải Phòng uh, uh, Em vào Sài Gòn làm việc Thì cũng đã được 2 năm uh, Hiện tại thì Em đang làm uh, phiên dịch tiếng Anh và tiếng Nhật cho một uh, công ty IT của Mỹ ở quận 1 wow. à, em ở đang ở sống đang thuê phòng ở phú nhuận à rồi cho chị hỏi luôn vào đây 2 năm em là học ngành gì mà bây giờ mình vừa thông dịch mà vừa tiếng anh vừa tiếng nhật à, em học thì khá là nhiều à, ờ, chuyên ngành đại học của em thì em học đại học hải phòng và học chuyên ngành của chính doanh ừ. xong sau đó thì em à, qua nhật 2 năm học tiếng nhật ừ. à, xong sau đó thì em lại à, về hà nội em làm làm 2 năm thì à, ở hà nội xong sau đó em lại sang tiếp canada và Đọc. học uh, 2 năm ở bên canada hồi đấy sang canada với mục đích là học xong thì tìm đường để đi cửa lã à. nhưng mà thấy cuộc sống bên đấy xuống mình cháu <laughs> về, về lại. về lại bây giờ vậy tiếng anh với tiếng nhật là cái tiếng nào thì là em là coi như giỏi hơn uhm, thế em phải nói là tiếng anh giỏi hơn vì ừ. thứ nhất là em học tiếng anh khá là nhiều thế mời là... em chào khán giả giới thiệu về mình một câu bằng tiếng nhật <laughs> okay. uh, à, 皆さんこんにちは。えっ、ー、と私ズンと申します。えー、今年三十歳です。 えー、出身はハイフォンです。今、あのホーチミン市で、えー、アメリカのあの IT 企業であの通訳者を仕事をしています。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 dạ, cô ơi Em tên là Hồng Hân Hồng Hân Dạ, tên đầy đủ là Lý Hồng Hân ừ. à, Em sinh năm 1998 Vừa ờ, rồi thì em vừa tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh à. À, Em học uh, hai ngành là quản trị kinh doanh và luật nhà em thì hiện tại là em đang sinh sống cùng với bố mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh rồi hỏi luôn đi điểm mạnh điểm yếu của Hân là Giờ dạ, gì điểm nè? mạnh điểm yếu luôn nè dạ điểm mạnh của em thì uh, em là một người gọi là uh, khá độc lập khá tự lập ở trong cuộc sống như công việc của mình uh, ngoài ra thì em là một người rất là nhanh thích ứng với lại môi trường uh, có thay đổi thì em cũng có thể uh, thích ứng được à. uh, với lại em là được nhận xét là một người khá là hòa đồng và dễ gần ừ. cũng ờ, có một chút hài hước oh. dạ điểm yếu của em thì em là một người khá ờ, hơi não cá vàng một xíu nên là kiểu hay quên á à, lâu lâu ví dụ như vừa mới để cái chìa khóa trên bàn thì em lại quên rồi em để cái chìa khóa đâu mất tiêu rồi à, dạ. sở thích của em là gì hơn dạ em thì em thích rất là thích uh, nghe nhạc ạ ờ, anh thích uh, nhảy nhó ca hát wow. uh, nhưng mà nói chung thì cao không được hay uh... <laughs> giống như uh, anh bên này nãy chị hỏi anh anh tiếng anh với tiếng nhật ảnh rành tiếng nào hơn à. anh nói anh rành tiếng anh chị mời ảnh giới thiệu bằng tiếng nhật nói qua, em nói, nói em không có hát không hay giờ chị mời em hát hát <laughs> không mà tại em thích hát mà dạ Dạ vậy em xin phép hát ờ, một bài hát cũng ờ, khá là quen thuộc với mọi người Dạ em xin hát hát một phần của bài Lâu đài tình ái ừ. dạ. Anh ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian Em đưa anh vào bằng tiếng hát Chấp đôi cánh nhung thiên thần Anh ơi lâu đài tình ái đó Sáng trong ánh tinh cầu xa Cho nên cho dù nghìn năm qua Con vẫn vương đôi phồn hoa oh. Em xin hết dễ thương là chưa nửa câu sao cho bạn nam hát hả sao dương hát được không dương em hát tạm tạm thôi làm luôn đi làm khúc luôn đáp lại cổ chứ à, em thích hát bài uh, buồn của duy khánh buồn hả ôi trời ta đang xây lâu đài tình ái ổng buồn rồi buồn luôn rồi Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên Anh ngồi ôm nhớ thương Lời em nói trước lúc tạ từ Rằng em sẽ ra đi Để anh khổ đau muôn đời Con tim em sao rời tình anh Giá như mình đừng gặp gỡ chẳng không thế này Thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng Để bây giờ người thay đổi bước đi theo ai Giờ níu kéo cũng chẳng còn chỉ hỡi em Ai Ủa giọng cao rồi ngon lành ha rồi giờ vô điểm mạnh điểm yếu nè dương có điểm mạnh điểm yếu gì dương em điểm mạnh thì uh, em là một người rất là um, vui tính hài hước dạ. và ừ. trong tình yêu thì khá là lãng mạn và em có thể nấu ăn được còn điểm yếu thì uh, về tính cách thì, cũng em thấy cũng không có nhiều lắm trong tình yêu thì đôi khi hơi vô tâm một chút em thấy điểm yếu mới, uh, lớn nhất của em hiện tại trong tay chưa có gì cả tay trắng <laughs> tới giờ này vẫn tay trắng như vậy thì bao nhiêu năm mà đi học rồi đi nhật đi canada rồi đó là tiền ai lo em lo hết à có nghĩa là cũng có vừa làm vừa lo nhưng mà đủ trang trải đủ đi rồi tùm lum vậy thôi chứ không có dư thôi đúng không đúng. không có vậy là cũng bản lĩnh chứ tự lo à. cho mình Hay quay quá. qua chàng trai tướng anh của tôi nè quay lại chàng trai ở ghế màu đỏ nha tuấn anh ơi à, điểm dạ. mạnh điểm yếu của em là như thế nào điểm mạnh của em thì em thấy là em là người tự lập biết chia sẻ nhiều điều với mọi người biết làm được những công việc ờ, trong gia đình ừ. biết nấu ăn và hòa đồng với mọi người ừ còn điểm yếu điểm yếu của em là em không thức khuya được nhiều à thường mấy giờ là em ngủ có <laughs> nghĩa là em thức khuya khoảng một ngày đó là em xuất ký rất chỉ nhanh à nhưng mà dạ. bây giờ bình thường là mấy giờ là em ngủ cái, cái bình thường thì phải tầm 10 rưỡi đến 11 giờ là em ngủ rồi bây giờ chị hỏi luôn nè đó bây giờ là định có dự kiến là ở trong này lập nghiệp luôn hay là về quê trước khi em đi vào trong Sài Gòn này em xác định là em vào trong này để em lập nghiệp rồi bây giờ mình có khá hơn ờ, bạn Dương bên này không em ở biên Hòa thì thực ra thì em có dự kiến là làm nhà ở khu vực đấy rồi ừ có dự à. kiến rồi vậy là có sự chuẩn bị rồi phải không ổn dạ, ổn vâng. rồi phải không để giành được tới đâu rồi được ừ. cái móng hay được cái nhà hay được cái gì rồi <laughs> nếu mà tìm được bạn gái đi đến hôn nhân thì em sẽ dự kiến là chơi nhà wow vậy là mọi thứ chuẩn bị hết rồi có vợ là xây nhà luôn nha bây giờ người ta có đất nền rồi thì giờ mình nãy nói điểm mạnh điểm yếu của mình là mình có gì nè dạ về điểm mạnh của em á thì em là một người tự lập từ nhỏ rồi ừ. dường như là từ lúc 14, 14 tuổi, tuổi là em đã đi ra đường và kiếm tiền và công việc đầu tiên của em đó là đi làm ô xin đi làm ô xin và giúp em, việc dạ đúng rồi thời gian làm giúp việc là, là mua wow. xin để kiếm tiền à. và em cũng đi làm công nhân nói chung là em làm rất là nhiều việc à, từ hai bàn tay trắng và à, điểm mạnh của em đó là em nấu ăn cực kỳ ngon và wow. em cũng rất là rất là khéo tay trong mấy cái việc mà trang trí là nấu nướng và lại là em là cung sử nữ nên dường như là tính của em thì có một chút cầu toàn và hơi kỹ tính nhưng mà em không ừ. có tính lắm đâu ừ. wow, một cô gái nghe wow. giới thiệu rất là ấn tượng ha à. làm quá cho việc mà bắt đầu giỏi giang tự lập rất sớm à. ừ. dạ và bây giờ thì kinh tế của em thì cũng rất là vững à, em nói chung là cũng rất là tự tin và tự hào về bản thân mình đã vượt qua rất là nhiều thứ và thu nhập của em thì ừ, bây giờ tới thời điểm hiện tại thì 100 triệu trở lên trong một tháng trăm triệu trở lên trong một tháng cái ờ, đạt té ghế rồi đạt ờ, đạt té ghế rồi đạt té ghế rồi đạt té ghế rồi làm streamer mà đâu phải vừa dạ, chúc mừng vâng cho hương nha những cái, cái ngày tháng mà mình khổ mình cũng qua rồi hả hương ha dạ vâng à, mình hưởng thụ hả cưng ha không mà nãy cũng mới nói nhưng mà em cũng có rất nhiều điểm yếu đâu đây em nghe phải điểm yếu không dạ điểm yếu của em thì em cũng giống như bé em đây thì em cũng có một chút hay quên ảo cái vàng á à em nghĩ là chắc là trí. dạ đúng rồi chắc là lớn thôi. tuổi quá là sao tuổi quá là sao ừ. em có một chút là tính em hay nóng em bởi vì đó là lý do phải em cần có một người đàn ông bên cạnh em mà người ta tính trầm hơn và có thể là điềm tĩnh hơn và để kìm được cái tính ở độ tuổi này anh thiết nghĩ là độ tuổi lập gia đình là đẹp nhất trên <laughs> dạ, đời vậy đúng đang bò mò à, cái tình trường của em luôn đó hương À dạ Mình trải qua mấy mối tình rồi em à, Em trải qua đúng một mối tình năm à. 22 tuổi Và cho tới giờ là 7 năm rồi em không quen ai cả Mối tình nó kéo dài bao nhiêu lâu? Chỉ kéo dài 1, 2, 3 tháng vậy thôi à Ủa? Ủa sao vội vậy? Ủa là sao? cái mối tình đó mình quen từ hồi mình là 22, 22 tuổi mà quen tuổi. được có mấy tháng thôi hả? Và sao? À, Lý do... Nói chung cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này thì em không kìm được cảm xúc Nào em chia sẻ chị nghe thử à, Tại vì lúc đó em cũng là một người nổi trên mạng á hot girl á ừ. thì à, cũng nổi tiếng rồi nhiều bạn cũng theo đuổi lắm nhưng em không chịu em hơi kén ừ. cũng chảnh nói chung là như <laughs> vậy con gái mà em lúc đó cũng mê cha đẹp ừ. <laughs> bạn đó biết em còn con gái á ừ. nên bạn đó à, nói chung là lấy đi rồi xong bạn đó bỏ đi à. lúc đó em mới biết là bạn đó có người yêu rồi bạn đó chỉ lừa em thôi lừa. là từ đó là em mất niềm tin ba đàn ông tới giờ chị thấy đâu có gì đâu mà để 7 năm trời mình không có mở lòng ra với một người nào khác tại vì thật em là... là xung quanh em chắc chắn là nhiều người đeo đuổi lắm dạ tại vì thật sự là cái ngoại hình của em á em là em là cách lối sống của em là sống theo kiểu nước ngoài ừ. mặc dù là em là một người không có hư nha em là người rất là sống theo kiểu có ngôi ngô hạnh á nhưng mà em có ngoại hình của em em là thích cái style sexy ừ. đây em nghĩ đó là lý do những cái chàng trai mà nhìn ngó tới em là người ta chỉ muốn là muốn cái gì hết thân à, em thôi chị hiểu cái này thì chị hiểu rất là rõ dạ. luôn cảm xúc của phụ nữ thật ra là cái style ăn mặc nó không đánh giá được cái tính cách hay là cái đạo đức gì của con người hết nó là cái sở thích thôi ừ. em diễn tả cái mẫu người em mong muốn đây nè chị coi <laughs> thì Thật em đi. cũng thích người đàn ông mình nói chung có ngoại hình một tí vẫn mê trai đẹp em ha vẫn mê trai đẹp em ha ờ à, không cái gu mà rồi Đó tiếp tiếp gì nữa nè gu gu có ăn ừ. mặc ạ à. cao ráo một tí tại vì em hơi bé con nên em cũng thích một người nào cao ráo cao để cao che chở cho em có cảm giác như vậy và biết suy nghĩ chín chắn về kinh tế thì em mong người đó cũng phải ổn định ừ. tại à. vì em thì chưa bao giờ dựa vào đàn ông cả tất cả từ xưa đến giờ là em tự tin là hai bàn tay của em tự lập và chưa bao giờ em dựa vào người một người đàn ông nào cả nhưng mà khi mà em quen một người hay là sau này kết hôn đi thì em cũng cần người đàn ông nó cũng phải có kinh tế ổn định tại vì ừ. sau này còn có con cái lo nhiều thứ lắm đúng rồi đó thì em suy nghĩ cho em nói hơi xa nhưng mà nếu mà chàng trai đó không bằng em đi thì em cũng sẽ biết cách cư xử như thế nào đó ừ. à, tại vì à, xưa em cũng có quen tìm hiểu một bạn cũng làm một tháng có bảy tám triệu à nhưng mà à. em vẫn quen tặng bạn ấy mà nào? Ừ. Ờ, con nít của anh tại vì bạn nó nhỏ, nhỏ em cả chục tuổi lận uh ờ -huh. vâng và em quan trọng là nếu mà không cho được vật chất thì ít nhất phải cho được tình cảm sự chân thành em thì là về cái cảm nhận về cái sự quan tâm tại vì em là cái gu thích lãng mạn à một rồi những cái nhỏ nhỏ thôi sự quan tâm từng chút từng chút nhỏ cũng sẽ làm em cảm động tại vì thật sự là em bị lâu rồi không có bồ á nên em cũng bị thiếu thốn tình cảm mà mọi người bị thiếu thốn tình cảm mà mọi người <laughs> rồi nói chung là cũng thích uh, trai đẹp phụ nữ ừ. có dạ. điều kiện thì ai cũng thích có gì đó nó lãng mạn lãng nhẹ nhàng trong tình yêu một chút dạ. thì không biết là nãy giờ tuấn anh nghe những chia sẻ của à, em gái ngồi giấy đỏ bên kia thì ờ, Tuấn Anh có cái suy nghĩ như thế nào về câu chuyện của bạn ấy? Em thấy bạn gái khế đỏ thì bạn là người mạnh mẽ. Chắc dạ. là bên ngoài thôi ạ. À. Tại vì bạn cũng giống như em là có tính tự lập. Ừ. Mạnh mẽ nhưng mà yếu đuối thì tình cảm lắm nha, mới khóc quá trời kìa. <laughs> Rồi vậy còn tình trường của em thì như thế nào Tuấn Anh? Em yêu ba mối tình. Ừ. Mối tình thứ nhất thì thời sinh viên. Em yêu được 2 năm thời sinh viên thì chỉ là yêu mưa rào thôi ừ. chị ạ mối tình thứ hai của em là cũng yêu được khoảng tầm gần 2 năm em và bạn nữ đấy có một số điểm không hài hòa với nhau chẳng hạn như là bạn gái đấy thì hay đi chơi quá khuya à dạ. mình lại là ngủ sớm em thì không phải là ngủ sớm mà tính em thì em có chừng mực à dạ. còn mối tình thứ ba thì em và bạn gái đấy yêu được hơi 2 năm Chà, dạ, đây cũng dài chứ ba mối mỗi mối 2 năm khi em vào trong uh, Sài Gòn này lâm nhậm thì bạn gái đấy do khoảng cách giữa à. hai người không đi đến được hôn nhân à. dạ. rồi ờ, vậy thì rồi. bây vâng. giờ em ờ, em mong muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào em mong muốn là người bạn gái của em là biết chia sẻ với em bạn gái là người truyền thống và hiện đại truyền thống và hiện đại có dạ, vâng. ha truyền thống hai đối lập nhau hai đối lập nhau về trong gia đình thì người bạn nữ đấy thì đảm đang về chia sẻ với em về trong chuyện gia đình ừ. nấu ăn này và chăm sóc bên ờ, kia nấu ăn ngon à. giỏi chăm, chăm sóc về con cái rồi dạ. còn hiện đại và hiện đại thì bạn nữ đây thì ra ngoài thì có thể là sexy này hoặc là sao diễn tả giống như diễn tả cô gái bệnh của vậy ta nữa sexy một chút này sexy một dạ. chút à, và ngoại giao thì có thể năng động hơn ừ dạ rồi bây giờ qua tình trường của dương Đó. tình trường của dương sao nè tình trường của em thì uh, có hai mối tình uh, chính thức Ừ. Một cái chính thức đầu tiên đấy là vào ờ, hồi em năm học đại học năm 2 Thời gian mà quen nhau thì là được khoảng tầm năm rưỡi Nhưng mà thời gian yêu nhau chỉ được có 2-3 tháng thôi ừ. à, Sau đấy thì bạn ấy kiểu như là bạn ấy quay lại với người yêu cũ trời sao đang quen với em quay lại người yêu cũ em thấy là à. trong tình yêu thì duyên phận nó quyết định nên là à, khi một người người ta đã không muốn à, tiếp tục với mình thì mình cũng cố gắng nhưng mà lúc đó em có bị ừ sốc không có chứ sốc cũng sốc chứ lúc đó dạ. em trả lời cổ như thế nào à, ừ thôi hả em không nói gì cả sau cái đợt mà bà bạn ấy nói như thế nhưng bọn em vẫn tiếp tục mối quan hệ cho đến một năm rưỡi sau trời ơi đúng rồi cái... vậy là đi song song cả hai hả song đi song cả hai, hai luôn Xem rảnh vậy Xem rảnh vậy Vì em sinh viên mà sinh viên rất là rảnh à, à. <laughs> cuối cùng là, bạn cuối cùng, cuối em giúp trước hay là bạn trai kia giúp trước cuối cùng thì em giúp trước bởi vì uh, sau đó đấy là kết em kết thúc ừ, bốn năm đại năm bốn đại học và à. em sang sang bên nhật thì uh, bạn ấy cũng theo em sang bên nhật luôn ủa vậy hả học trường, trường tiếng bên nhật luôn ủa vâng. cơ hội quá trời mà sao kỳ ta nhưng mà dạ, đi là hẹn hò đi chung đó hả hay là không, là không mạnh ai nấy đi không phải lúc sau đấy thì thì em có một cách em làm bạn ấy yêu lại em à. em làm em đã xài tiệt chiêu gì nè em kể là cái cái đó coi cái Nói, tiệt chiêu tiệt chiêu trả thù chiêu gì đó tiệt chiêu gì đó thì trả thù phải không sau lúc đấy ấy, thì em cũng rất là đau khổ và em uh, uh, kiểu như là quyết chí phục thù cũng hơi hơi xến quyết chí quyết chí phục thù như chị nói đó uh, tôn trọng tâm lý lắm đến một thời gian em cảm thấy chán em không còn muốn tiếp tục mối quan hệ lằng nhằng với bạn ấy xong rồi với người cũ bạn ấy nữa ừ. nên là em uh, quyết định tinh thần là thôi chúc yep. chúc chúc hai người đó hạnh phúc nhưng khi em đưa ra quyết nhưng định khi là... khi khi bạn ấy cảm nhận được cái điều đấy từ em đấy, đó, thì nữ, bạn ấy lại phụ nữ chị cũng đành lắm lại bạn ấy quay <laughs> bạn ấy lại lại lại không không thể nào giúp được em đúng rồi và bây giờ hiện giờ nè em đã dứt khoát thẳng với lại cô đó rồi đúng không đó, mối chuyện đầu đó rồi, lâu rồi từ năm 2013 đến giờ là 7 năm rồi rồi mối tình sao như thế nào mối tình sau thì là bạn này học à, cùng lớp tiếng nhật với em ừ. à, bạn ấy kém em 7 tuổi à. yêu nhau khoảng được bao à, lâu cũng một năm rưỡi thì bạn ấy thì đã quen người khác ừ. và bạn ấy quyết định chia tay em nói chung là thân phận cũng bọt bèo ha không Số sao cũng đau khổ ngày ha. hôm nay ngày hôm nay nhiều khi sẽ là ngày tươi sáng của em à, mà nãy giờ không biết là hân nghe hai câu chuyện tình của em... anh dương là hân thấy sao hân Dạ, em thấy uh, có một sự trùng hợp nhẹ nhẹ Hả? Trùng hợp như thế nào? Cái mối tình mà nó ừ, khiến cho em cảm thấy là kiểu mình uh, nghĩ nhiều về nó nhất là cũng vào cái năm em học năm 2 À, giống, cũng giống là nhau năm 2 Thì em đi mùa hè xanh và em quen một uh, anh à. Quen nhau cũng cũng được uh, uh, khoảng uh, gần 2 năm wow. dạ thì cũng uh, bắt đầu là xảy ra những cái xích mích uh, đặc biệt là trong cái lúc mà khoảng dịch á xa cách đó là mình cũng ừ. hay xa mặt cách à, lòng dạ. không, có gặp nhau vậy là cũng mới đây thôi dịch thì cũng mới đây thôi đúng à. không dạ thì tụi em cũng đã dứt khoát từ hồi khoảng tháng 6 năm 2021 nhất khoát là lý do là lý do gì dạ tại vì là kiểu uh, anh cũng là còn là sinh viên thì ừ. anh cũng chưa có gì trong tay hết ừ. nhưng mà em em vẫn nói với anh là ừ thì đến qua hết cái thời sinh viên thì mình cứ cố gắng mình sẽ uh, tạo nên được những cái thành công trong tương lai uh, nhưng mà kiểu uh, những cái gọi là tư tưởng đó thì ảnh uh, đặt nặng sự nghiệp và ảnh khi mà ảnh nặng sự nghiệp thì ảnh không lại không muốn là nghĩ tới chuyện là hai đứa sẽ ờ, lâu dài thôi nói chung là bây giờ là không có cùng chung chí hướng nữa dạ, anh lo rồi. đi làm ăn luôn. Dạ. đúng không ta hài muốn kiếm rồi. một người như thế nào nè mẫu người của em như thế nào à dạ về ngoại hình thì em ờ, à, tại vì em cũng khá thấp nên là em cũng mong kiếm được một à, người yêu em cao tầm một khoảng một mét bảy là được về tính cách thì em cũng muốn một người à, con trai khá là khiêm tốn ngoài ra thì ảnh cũng phải gọi là là người có chí hướng trong ờ, công việc có thể bây giờ anh chưa có gì nhưng mà anh phải có định hướng cho tương lai của mình chứ ừ. anh không ừ. được bỏ lơ hôm nay bốn bạn đều kiểu ờ, nó có những cái điểm chung này nó cũng có những cái điểm chung kia nó con bù quá đắp à. lại thế bây giờ thì tường muốn hỏi ý kiến người thân tại vì hôm nay là bên nhà trai thì tường không thấy ai nhưng mà nhà gái có một cô bây giờ Ôi, em là gái. đi theo ai đây em tên gì cưng dạ em chào anh minh hứa minh đạt và dạ, chị cát tường em tên huyền ạ à. em ừ. là bạn của bạn hân ạ à, à bạn của hân à, em sẽ nói về bạn một chút đó là bạn em có nghĩa là có cái, những cái suy nghĩ là chín chắn một chút xíu ừ. em ra là em thấy là bên ờ, hai anh này thì ờ, anh dương có lẽ sẽ hợp hợp với bạn một chút ừ. hợp về là, cái điểm gì có nghĩa là bạn em cũng mới ra trường thì à. anh này cũng chưa có gì hết có à. nghĩa là nếu mà hai người nếu mà được với nhau thì cùng một chí hướng thì sẽ là sắp về sau này tương lai nó sẽ ổn định và tốt hơn à ừ. Rồi, đúng anh Dương Tôi thích những hả? người mà nhận xét mà nó rõ ràng, nó mạch rõ ràng đó Bây giờ mở cửa luôn đi cho Hả? hai bên trò chuyện với Điện nhau luôn đúng không chị ừ còn gì nữa bây giờ ừ. mở, mở cửa, cửa trái, trái tim, tim. gì mận đi em chào anh cảm nhận à, về dạ ừ. ừ. cảm nhận của em thì à, dường như khi mà chưa mở ra ấy, thì nghe hai anh cả anh bên ghế xanh và ghế đỏ thì nói chuyện cũng đều rất là chín chắn và nếu ngoại hình thì chắc là cũng đều là ok hết rồi đấy là, cũng là hợp dạ, lý phải không dạ, vui phải không dạ. còn em cảm xúc đầu tiên của mình như thế nào cảm xúc của em thấy bạn nữ ạ ghế đỏ thấy baby baby <laughs> đó đã tới lúc mình thể hiện vỗ tay vỗ tay à, một quà này đối với anh rất chỉ nghĩa anh muốn gửi đến em là thời gian của anh rất chi là quý giá quý giá và anh mong muốn là một người bạn gái đi với anh đi đến hôn nhân uhm. theo thời gian bền lâu wow dạ, em cảm ơn anh à, em cũng có món quà tặng đây là cây viết em rất thân chọn và em cũng mong là nếu mà mình đến được với nhau thì mình phải dùng cái viết này mà viết lên chuyện tình của hai mình oh, hay quá đeo đồng hồ luôn đi cưng không đi không có gì đâu hết đừng rớt à <laughs> chưa bình tĩnh bình tĩnh lại bình tĩnh lại cứ là rồi dạ, chúc mừng cho màn chào à, chào à, gặp mặt của hai bạn rồi tới em ha. em wow nó thật là trùng hợp đi nó là màu đỏ ồ vậy hả wow à. có vẻ đây là định mệnh nay ngồi ghế màu đỏ luôn wow rồi cảm ơn quá tuyệt vời màu đỏ dạ. với em hôm nay ý rất chi là may mắn à màu đỏ cho nên em muốn tặng uh, cho bạn nữ được rồi một màn chào đầu rất là ấn tượng ha rồi cặp đôi này trời ơi mạnh tay vậy ờ, anh hôm nay thì ờ, đến đây thì ờ, chỉ có món quà nhỏ đấy là cái uh, gương trang điểm này thôi thì uh, anh hy vọng là mỗi lần em mở chiếc gương trang điểm này ra sẽ thấy hình bóng hình bóng của bạn gái trong đó dạ. chứ không phải hình bóng cái gì vậy rồi. có cái hình là em trong không à. đó một mặt là cái gương một mặt là mặt em mở ra thấy em luôn không à, bạn ấy mở ra sẽ thấy hình ảnh của bạn gái em trong đó ôi ôi trời ơi Ê, thí dụ như anh nhìn là có được làm bạn gái em luôn không gớm quá mình trả cho người ta coi thái mà tự nhiên có cái chiêu trời cái này nhìn đổ luôn á trời nhìn vô thấy bạn gái anh đó chồng đó trời ơi những chiêu mà cô gái như này hay quá <laughs> em à em hãy gọi anh là thùng rác bởi vì gặp anh là em phải đổ em hãy gọi anh là thùng rác bởi vì gặp anh là em phải đổ đó dạng gì sao em cảm xúc của em bây giờ như thế nào dạ em ờ, <laughs> hơi run <laughs> tại vì ờ, thường thì em được mệnh danh là nữ hoàng thả thính trong trường à. bây giờ tự nhiên em được thả thính như vậy em à. <laughs> hơi bị ờ, nhưng cái chiêu xạo thả thính này dính không ghê thiệt ngon ha ghê thiệt ngon ha dạ. ghê, ghê, ghê thiệt ghê thiệt ghê, ghê, ghê thiệt vui rồi vui rồi em có tặng quà gì không dạ đầu tiên thì em cũng cảm ơn món quà của anh ừ. à, em có khá là nhiều lần muốn mua gương trang điểm nhỏ nhỏ như thế này nhưng mà chưa bao giờ mua hết và em nghĩ là lại có sự vô tình khi oh. mà anh tặng chiếc gương trang điểm như thế này Hay mai mốt thì em đi đâu em cũng sẽ mang theo wow trời ơi giật mất ly thân rồi dạ yeah. em đến chương trình thì em cũng có một món quà nho nhỏ muốn gửi tới ờ, cả ừ, chị các tường ừ. anh hữu minh đạt với lại cả ba người ờ, cùng tham dự luôn ạ à. ủa vậy hả hay quá Ôi. em thật là chu đáo đó. cảm ơn em cảm ơn ta có để riêng màu đàng hoàng đó à trời ơi trời cái này là của ờ, cảm ơn chị em. hả dạ rồi chị cảm ơn em à, riêng với hai anh em thì em cái chương trình có chuẩn bị cho em ờ, hai cái dĩa với lại muỗng ạ oh. để cho mọi người có thể thử luôn tại chỗ ở đây em làm hay gì dạ cái này á thì là pate em có cái này là chủ yếu là mẹ em và em thì có phụ mẹ à em có phụ mẹ phải không rồi mở nắp ra đi hả? em thử thử cho cổ miếng đi trời ừ. ơi hấp dẫn quá à, cô chu đáo ghê ha em Định. chuẩn bị món quà này là để muốn nói với lại ờ, chàng uh, trai nào nếu mà chọn em á thì uh, tương lai về nhà sẽ không có lo là thiếu đồ ăn ngon đâu bởi vì uh, mặc dù em nấu không được ngon bằng mẹ em nhưng mà mẹ em thì nấu ăn cực kỳ ngon à, à à. Dạ. thương con rể lắm phải không nấu cho con rể ăn đúng không sao ba tay gan của mẹ nấu như thế nào à, rất là giống vị của mẹ vợ tương lai em đúng không à, rất là giống vị của mẹ vợ tương lai em đúng không dạ. <laughs> trời ơi tôi dưới khán giả sao mà vỗ tay dữ vậy sao dân thính nhiều quá thính quá trời em thích. thấy là mùi vị ba kê tê rất đậm đà wow à. rồi cảm ơn món quà của em nha rồi bây giờ chúng ta trò chuyện với nhau một chút xíu bây giờ hai em gái ưu tiên nè hai em có muốn hỏi gì hai anh à, à anh anh Tuấn Anh với anh Dương ngày hôm nay không em hỏi anh nói đỡ trước là ví dụ mà sau này có có quen nhau á em cũng rất là thích bạn nam cũng biết nấu ăn mặc dù em nấu rất ngon em nấu rất rất là ngon và rất khéo nhưng mà em muốn làm cái gì cũng phải hai người cùng làm tại vì trước đó thì em có tìm hiểu hai bạn nam và em cái gì em cũng nấu ăn lo cho người ta từng ly từng tí cái cảm giác như là em chu đáo quá em chăm sóc người ta quá ừ. cái người ừ. ta là cảm giác là ừ cô gái này ừ, mình đã chinh phục được rồi người ta không hứng thú về không bạn... tôn trọng nữa ừ. em như thế nào với em thì phụ nữ sinh ra là để yêu thương ừ. được chăm sóc và chia sẻ điều đó là hạnh phúc đối với anh nhưng mà sau lần này là em cảm thấy em rút kinh nghiệm lắm mà em phải <laughs> giữ lại một tí bớt, bớt lại cơ dạ. đúng rồi em mới nói là em nếu mà làm cái gì thì em cần cả hai cùng làm đúng ví dụ rồi. như anh không nấu ăn được thì phải em phụ. nấu anh lặt rau nói chung làm cái gì cùng làm nó sẽ à, cùng bền làm. hơn cái điều đó anh nghĩ là anh làm được chắc chắn anh sẽ, anh sẽ làm được điều đó là bình thường của anh à bình thường ý đó đều bình dạ. thường còn em muốn hỏi bạn nam dương dương dạ thành nãy em có nghe anh tâm sự là sau cái mối tình kia anh Kiều Phượng nói lập kế hoạch phục thù à, đúng rồi <laughs> em cảm thấy rất là sợ ờ, thì em có một cách em làm bạn ấy yêu lại em là quyết chí phục thù hơi hơi sến quyết chí quyết chí phục thù như chị nói đó đến một thời gian em cảm thấy chán em không còn muốn tiếp tục mối quan hệ lằng nhằng với bạn ấy trong với người cũ bạn ấy nữa ừ. quyết định tinh thần là thôi chúc Nhất. chúc chúc hai người đó hạnh phúc nhưng khi em đưa ra quyết nhưng định khi là... khi khi bạn ấy cảm nhận được cái điều đấy từ em đấy, đó, thì bạn ấy lại phụ nữ chị cũng đành lắm lại bạn ấy quay <laughs> bạn ấy lại lại lại không Dứt. không thể nào giúp được em đúng rồi có khi nào sau này mà ví dụ quen xong cái có chuyện gì đó rồi anh có như vậy lại không thì nếu như mà em vẫn hại ảnh nữa thì anh vẫn sẽ phục ừ. thù em thôi thì nếu như mà em vẫn hại ảnh nữa thì anh vẫn sẽ phục ừ. thù em thôi nếu như em đã ai vậy em em đã ai mà em suy nghĩ là mình bao nên bao dung trong tình cảm một tí nếu mà cái gì mà không không xứng đáng với mình thì mình buông bỏ không nếu... cần phải uh, như vậy là mình khổ mình thôi À. Không, ờ, nếu như đã anh và em uh, tiếp tục bắt cả hai tay à, anh chắc chắn là em à? không phải là người cô gái như vậy đó bảo đảm thế thì anh cũng sẽ không làm như thế với em ok song <laughs> phẳng trong tình yêu ha à, rõ ràng ha rõ ràng rồi mời em rõ gái hỏi gì cưng em thì à, muốn hỏi hai anh là có anh nào có tính gia trưởng không ạ ừ. <laughs> à? anh thì à, anh tư tư tưởng của anh là khá là phương tây mặc dù anh là quan trưởng thật nhưng mà uh, tư tưởng của anh khá là phương tây thoải mái nên là anh uh, rất là trân trọng người khác chứ không bắt người khác phải nghe theo ý mình nên là câu trả lời của anh là không anh không ra trưởng còn anh thì anh xin trả lời em Anh có một chút thôi Tại vì anh là cha người Bắc thẳng thắn ừ. Tôi tính nói anh là có Anh nói Để, dạ, luôn Thẳng thắn và thật thà Rồi hai chàng trai có gì muốn hỏi hai cô gái không? Dương ờ, Em muốn hỏi hai bạn nữ là uh, Điều gì khiến hai em thích thú trong tình yêu Và trong cuộc sống thì hai em có châm ngôn gì không? À, thì em cũng có một cái quan điểm giống với chị Hương là em thích thú là cả hai có những cái cùng nhau làm ấy uh, cùng nhau nấu ăn cùng nhau đi chơi cùng ừ. nhau uh, đọc sách hay là cùng nhau với là nó có những cái sự cùng nhau em có châm ngôn gì trong cuộc sống không trong ngôn trong cuộc sống của em thì em cũng hay thay đổi châm ngôn theo những từng khoảng giai đoạn luôn thì uh, châm ngôn hiện tại của em đó là chi nhân chi diện bất chi tâm oh. yeah. À ừ. nã hổ họa bì nan họa cốt dạ. đó à. rồi em gái em có thể nói ờ, về ý của mình dạ trong tình yêu thì thật sự thì em cũng chưa trải gì tình yêu nhiều nên cũng không biết là tình yêu sẽ đẹp như thế nào cũng một thời gian rồi cũng nhiều khi cảm thấy cuộc sống nó rất là ổn nhưng mà đôi khi là cảm giác là thèm một cái bờ vai để cho mình dựa ừ. mà tới giờ này thì em vẫn chưa dẹp ra được cái gì hết hy vọng sắp tới sẽ được dạ à. Ờ. phương châm của em đối với em thì sống thì hết mình thôi và trong cuộc sống thì nên có sự bao dung chia sẻ bây giờ chúng ta sẽ à, văn nghệ gì một chút xíu đi thể Để hiện tài năng hoặc là ai mà không có biểu diễn được không có tặng quà gì được thì mình có thể nói cái lời gì đó mình mong muốn với cái người mà mình muốn kết nối ngày hôm nay dạ em xin hát một đoạn này cho bà hát. rồi hát về được với anh mặc dù em hát không, không được hay lắm dạ. bài hát này có mục đích gì không mục đích của em muốn lời bà hạnh cũng như là lời trái tim em muốn nói rồi à. mời em người yêu ơi em có còn yêu anh nữa không mà sao không nói một lời cho nhau người yêu ơi Ủa hết rồi Rồi. Đúng cái câu đó rồi hả? Là quên. À, người yêu ơi, mà may đúng hả nhớ được cái đúng cái câu. Sao? Anh này làm gì? Em có một uh, điều cuối muốn nói Đấy là em thừa nhận là hiện tại em đang thanh trắng và em không có gì cả ừ. Nhưng bù lại em là một người rất là tham vọng và có ý chí Thế nên là uh, nếu như mà bạn nào ờ, đi cùng em từ lúc mà em chưa có gì Thì sau này khi mà em có gì ấy, thì tất cả sẽ là của bạn ấy oh người rạch ròi ai cùng em tay trắng đi lên là coi như em là coi như là cắt cỏ ngậm vành là sống với người đó đúng không đúng rồi, À, hai cô gái dạ. hát đi thì mình hát hay nhảy múa gì đi dạ chứ em mới có evidence chứ em hát không nổi nhưng mà chắc em nhảy nhẹ nhảy nhẹ music wow uh, uh. âm nhạc âm nhạc rồi mời em âm nhạc chưa How long quá dễ thương quá sexy luôn khoan đợi chị cho tường chút xíu ổn ổn ổn đạt được không đạt em ổn không không em bây giờ tự quẹt bây em đứng thẳng hết nổi rồi <laughs> dễ thương quá quý vị ơi trời ơi cô gái tôi thật là nóng bỏng rồi em gái dạ uh, hồi nãy em hát rồi chị vậy giờ mình nhảy đi <laughs> em thì em hay kiểu ờ, nhảy những cái bài vui vui trên tiktok rồi trời ơi luôn à được tiktok được luôn. được hồi đó giờ biết nhiều cái liên khúc lắm bây giờ biết nhảy liên khúc là như ờ, thế nào đó nhảy liên khúc đó, đó. <laughs> bây giờ thì à, thư giãn qua rồi chị thấy nó quá đủ rồi sao ổn em ổn không ôi dạ ổn. <laughs> cần máy đâu biết áp gì không không em ổn mà em, em ổn phải không rồi chúng ta đã có những cái thời gian trò chuyện rất là vui trong chương trình ngày hôm nay rồi mời các bạn đặt tay vào nút bấm và chờ nghe những hiệu lệnh của anh hứa minh đạt nhìn cho kỹ có chừng bấm lộn nha bây giờ tất cả các bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình đây là chương trình ghép đôi thần tốc là chương trình thể hiện cảm xúc chân thật nhất các bạn sẽ có một lựa chọn duy nhất sau 5 tiếng đếm của hứa minh đạt hãy quyết định lựa chọn của mình 5 4 ba hai Đấy là em thừa nhận là hiện tại em đang thay trắng và em không có gì cả ừ. Nhưng bù lại em là một người rất là tham vọng và có ý chí Thế nên là à, nếu như mà bạn nào à, đi cùng em từ lúc mà em chưa có gì Thì sau này khi mà em có gì ấy, thì tất cả sẽ là của bạn ấy Một em ờ, chuẩn bị món quà này là để muốn nói với lại ờ, chàng uh, trai nào nếu mà chọn em á thì uh, tương lai về nhà sẽ không có lo là thiếu đồ ăn ngon đâu ừ, rất là giống vị của mẹ vợ tương lai em đúng không trong tình yêu thì thật sự thì em cũng chưa trải gì tình yêu nhiều nên cũng không biết là tình yêu sẽ đẹp như thế nào cũng một thời gian rồi cũng nhiều khi cảm thấy cuộc sống nó rất là ổn nhưng mà đôi khi là cảm giác là thèm một cái bờ vai để cho mình dựa ừ. em thì phụ nữ sinh ra là để yêu thương ừ. được chăm sóc và chia sẻ điều đó là hạnh phúc đối với anh bắp hết thời gian wow hai cô gái của chúng ta đều bấm nút màu xanh cảm xúc hiện tại của em như thế nào cảm xúc của em hiện tại thì hơi tiếc nuối chút hơi tiếc nuối một chút nhưng mà không sao cả có thể là nó một chưa có một cái sự trùng khớp một cái sự đồng cảm nào đó có thể là bạn gái còn hơi lăn tăng một chút chị hỏi luôn em gái là tại sao à, à, hiện tại cảm xúc của em như thế nào khi mà mình cũng không được ghép đôi trong ngày hôm nay dạ nói chung là cũng là duyên tại vì thật sự lúc đầu thì à, về công việc hay là về tính tình của anh bên ghế đỏ thì đều ok nhưng mà ảnh có gia trưởng em thì chắc là em em là người sống tự lập tự do nó trước giờ theo tay một chút xíu nên hơi em hơi, không hơi khó ha. chắc chắn bây giờ nói chung thật sự em cũng rất là muốn mở lòng nhưng mà sau cái chương trình này mình không ghép đôi với nhau nhưng mà sau này ra ngoài mình cũng thể là ừ. có thêm tìm hiểu thêm ngoài ừ. nếu mà được thì mình cũng có thể là lớn nhưng mà thật sự thì em rất là lo tại vì tính gia trưởng ừ. Ừ, em thì cũng cũng cảm nhận được cái điều đó từ ừ. em còn về bạn nam xanh thì thật sự mặc dù là hiện tại bạn không có gì hết nhưng mà em thì là có đầy đủ tất cả nói chung là em cũng không không phải là tìm một người đàn ông như vậy nhưng mà trong cái cách nói chuyện của bạn ấy em cảm nhận được bạn ấy là một người rất là cố gắng và có quyết tâm và em thì thật sự là rất là thích những cái chàng trai mà có sự quyết tâm như vậy chứ mà vấn đề tiền bạc hay là vật chất tiền tại em không quan tâm nhưng mà chị nghĩ rằng là có thể hôm nay em chưa có gặp cái sự may mắn của mình nhưng mà khi chị, nghĩ rằng là khi chương trình này phát ra chị tin rằng là xung quanh em sẽ có rất là nhiều vệ tinh chúc em là hãy tỉnh táo ừ mở lòng mình ra mở lòng mình ra và tỉnh táo để lựa chọn một người đàn ông xứng đáng bởi vì em rất là tuyệt vời hy vọng rằng em sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nhé cả tuấn anh cũng vậy nhé tuấn anh thì không Rồi, sao bây giờ thì xin mời hai bạn kia bước lên đây cảm xúc hiện tại của em gái như thế nào em thấy tay anh vừa tay em trời ơi tay anh vừa với tay em vậy dạ, em phát biểu chị nghe tức là uh hạnh phúc ừ, có duyên khi gặp được bạn ấy có tin vui thì báo cho chương trình nhé